Chưa bao giờ anh nghĩ rằng em là cuộc của anh đâu Chưa bao giờ anh nghĩ rằng em will fall in love with me Mà giọng nói ngọt ngào cất ra từ headphone lắm còn cao lỡ yêu rồi mất khôn chưa bao giờ anh nghĩ rằng ta hợp nhau đến như vậy cách xa ngàn cây số mà ta vẫn luôn biết nhau làm gì chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung chẳng bao một lời nhưng thấu yêu lòng nhớ nhung vì bông hoa tàn phai ngày ấy khúc mà hai mình ta cùng nghe được không Tình là thế, oh baby em và anh là superstar đêm này Bởi vì thế I go insane every time em bên mình Anh chẳng muốn em cần ai hay ai cần em I'll keep you safe inside my angel's wing Là một phút hòa lên rằng sao trời không mang em về Vì đã có nhiều đêm anh chẳng muốn em cần ai hay ai cần em I'll keep you safe inside my anxious way Anh mong rằng em đã thấy những gì cần thấy Để ý câu từ anh viết Để ý những lời anh hát cho em Chưa bao giờ anh nghĩ rằng em Ngọt ngào đáng yêu như vậy The fact I think that you look beautiful this way Mà đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính em Và đâu mấy ai hiểu cách trân trọng chính anh Và bông hoa tàn phai ngày ấy superstar đêm này bởi vì thế I go and sing every time em bên mình anh chẳng muốn em cần ai hay ai cần em I'll keep you say bên xa mà anh just wait là một phút hòa lên rằng sao trời không mang em về vì đã có nhiều đêm nhiều hơn men nặng nề anh chẳng buồn as we